để chế độ loa cho anh nghe nhé vâng. đây. là anh liêng này Quang vào đây này à. một là cắt đi một lá này vâng, cái đây là biết Đấy. chia ra bốn nhà là nhà mình to nhất này cái này ví dụ mà mình ờ, đánh lên ờ, năm sáu người thì làm là tăng giảm và to nhỏ bấm to nhỏ thì... bấm to nhỏ bảy người đấy vâng. đây đang đẩy bảy người ra này thằng này ngủ qua ngủ mê này nó cứ gọi la la la chẳng biết la nào hết tưởng nó là của em bốn nhá bốn một ba bốn đây là đánh nhỏ tôi chiêm gì nữa là gì con tưởng đấy cũng loại thôi cái máy này là anh cất chất lượng hơn này tiền nào của đấy anh lấy con đấy mà lấy, nghe con này tùy anh nhá nghe nó rõ ràng cái này bây giờ mình ờ, về mình bấm thì làm là <coughs> bây giờ nhá bây giờ đây là đang đang là thử đây thôi vâng và về bấm mạnh vào đây thăng à sao thăng một ba năm sáu thăng đấy nó sẽ hiển thị lên nó sẽ hiển thị chờ đầu đây em đang thử đây thôi vâng. nếu anh quyết định thì em sẽ mua trò chơi về máy này máy trắng mà em sẽ mua trò chơi về máy xong em cài cho anh này chơi nhìn em gọi thằng rồi đó dạ. nhìn em gọi thằng này bảo là bắn được hai triệu em nếu được thì ờ, con CVK thì nó vẫn ổn định hơn đánh nó ổn định hơn. anh phải nó ổn định hơn nó, là nó đủ tiền thôi ờ. tại vì hôm qua em gọi anh bảo là cái con Samsung đều là nó có chữ trên này nó hết rồi cứ lại rẻ tiền hết rồi đây chỉ còn nó đắt tiền hơn chút thôi không em cho anh mua trả góp này trả góp <laughs> anh nữa đi gọi nước không vay nhiều tí được đặt vào vay tiền mua ông áo luôn ờ. Thế chỉ cần bật máy này là mình không biết rồi Đánh máy này chúa chết mẹ hết rồi Sau này là Ừ mày ờ, cho tao mượn ờ, thêm 2 triệu được không? Chuyển khoản được không? Ừ nhá, rồi từ từ nữa xong rồi thì mày tao gọi mày xong thì gửi số tài khoản cho mày xong thì mày bán rồi nhá. Có đoạn đoạn đoạn đoạn tí nữa có ừ, tí, tí nữa đã. ừ đoạn video thì gọi lại sau rồi đây uh, con này là vẫn đánh được đúng không nhưng chấm anh em con đấy chậm nó không ổn định nó không ổn định tám chưa vâng. bây giờ em năm chưa anh bởi vì em là thợ đánh anh em mình đã thì không em nói thật với anh là em thua cái sạch nên đùa vẻ vợ con em nhảm lắm kệ nó nhưng cái gì cái như ngã đâu đứng dậy đấy anh không lo cái con cái con máy cái máy tiền nào của đấy nói chung là máy nó chất lượng thì em nói chất lượng nhìn nó khôn hơn máy nhìn nó khôn máy hơn nhìn chắc nhìn nó sạch sẽ máy hơn ờ 8 triệu là 10 bộ bài nữa tặng anh 10 bộ bài một tay nghe ừ. một tay nghe 10 bộ bài sạc các thứ của nó nữa sạc đấy sạc rồi đấy thấy vâng. không thì về anh đánh con này nữa thế anh cài đặt lại con này ok bạn không mất lòng <laughs> nhưng để xe cộ ra lại bằng ngoài anh yên tâm em để ô tô dưới nhà mà. nhà em quản lý hết không việc gì đâu tắt máy tắt nguồn máy đi ừ nhưng có lẽ lắp sim vào là vẫn gọi nghe bình thường bình thường cầm nó nhỏ gọn hơn và xinh hơn và tốc độ đánh nói về tốc độ thôi Đấy. đánh nhanh hơn thông minh hơn A thì 1 đến 8 Nói đến dòng là máy đánh bài anh phải nói đến CVK Alo Alo Đúng rồi có bạn ơi Ờ, bạn ở đâu? Con này nó có tên tuổi mà gửi được mình cơ sở Hà Nội mình gửi về cho mình ở bên xe Mỹ Đình à, nó mua được ba trò chơi nhìn đây dòng CVK được, nhé là được được một ba năm sáu thăng đấy một ba năm sáu triệu sáu triệu hai đấy nhá tất ừ, cả ừ, dòng cái triệu sáu thì ổn định hơn có ba quyền lựa chọn anh muốn chơi những trò chơi nào ừ, sâm với này nghiêng với ba cây thôi sâm còn anh bỏ hết về sâm đúng rồi đúng rồi ba cây nghiêng mà sâm nhìn vâng. ba cây ấn chữ ba cây này nhá đây là mua nhé nhìn nhá ba cây liêng là ba hai bảy này mua này ok này ba hai chín là ba cây này mua này ok này và sâm nhá là bài tấn này này một bốn hai chín mua không không làm không đánh nhớ sâm đấy à, chỉ mã rồi mã mật khẩu đấy cái cài đặt chín đấy đấy em nhìn nhá đấy. bây giờ là trò chơi đã mua này tí em sẽ hướng dẫn này vâng ba không hai bảy này rồi tí em sẽ giải thích cho anh em cài đặt anh chỉ được ăn thôi vâng đấy chỉ cắt cắt lá cắt số lá là là anh chỉ được vâng. không thể xịt được đấy. bây giờ đây là cái chế độ này là chế độ đánh đánh đánh rồi đây em, dạ. cài đặt xong rồi bây giờ vào lại từ đầu cho anh lắp pin được này. được được anh ở đâu được em ở trên sài gòn con máy bình thường như này anh cầm Dạ có một loại triệu 2 và một loại triệu 7 Đấy anh vào anh vào bàn phím Vâng về chỗ nào 5 đồng anh Bây giờ vào bắt đầu Đấy thăng vào bàn phím đi Thăng 1356 anh, anh anh nhắn tin được không tại vì em đang ngồi ngoài Bàn phím Bàn phím đây Vâng vâng Bỏ ngoài ấn vào cuộc gọi ấn trở lại rồi ấn vào ấn đây vâng ấn vào ấn đây ấn ấn vào cuộc gọi ấn vào cuộc gọi này vâng à thăng 1356 thăng thăng, thăng. rồi 1356 thăng 356 56 thăng thăng thăng ấn vào tất cả cái này anh chỉ và muốn đã mua các trò chơi vào cái này thôi à rồi bây giờ bây giờ dòng đầu tiên cây 27 rồi là lấy ba cơi 3027 và liêng à. 3029 3029 là ba cơi 1429 vâng. sâm lốc vâng. bây giờ đánh liêng anh ấn vào đây rồi cái mã này nhá 68 ok vâng. không động vào từ trên xuống dưới không động vào vâng. chế độ tai nghe này vâng. anh ấy nút sẽ bắt đầu chơi bây giờ tôi để Đó, chơi vâng. đây anh ấn nút nút nút bên này tắt cái một cái ấn ấn một cái vâng nó tối màn hình bị vâng. anh để để bạn ra đây mở đây camera nằm ở góc này vâng. chiếu ra đây này đây mở chưa cái cái đang một con một một đó chưa một một đúng không ừ. cắt một lá chị cái đấy em biết mấy nhà ừ ba mấy nhà dạ, ừ, nói đưa anh đeo trực tiếp luôn cái này đơn giản đưa anh tự dùng luôn chúng ta mình coi sự dạ. bắt tòa sâu trong tay <laughs> để anh ngoan được anh nghe được chưa hai hai đấy, đúng không nghe không này thật này nghe chưa năm đấy ngoan làm chưa ờ. đấy cứ vậy chơi anh ấn vào nó đây trượt này vào nó ra rồi đây là tao Đây là số nhà tăng giảm những người này à. Mấy người Đến 4 người đi Đây tăng lên Bấm này tăng à, lên à, Bấm lên Bấm lên là Nó báo anh ta nghe Bấm lên nó báo anh ta nghe đấy Rồi chưa chưa thấy nói gì hết Đấy Xuống chưa 6 nhà Đấy Chưa chưa sâu vào sâu rồi mà này